về ba tám luôn này Đấy, anh em nhìn nè đây cho anh em xem đây không quản nó rồi cái này nhà thứ hai không quản kìa anh nhìn này máy cá anh em biết rồi tự hiểu luật Đấy. bốn tụ bốn nhất đây mình để bốc lại nha anh xem nha, mình để bốc đi này ngoài 26 ngoài 26 điểm tụ cao nhất này 12 này 6 này 6 nút này cái tụ này có đây có 3 này đây này đây thì có 5 này đây có gì anh em lưu cho mình đây là mình đang chơi môn bài cào mình làm hổ nhiều nhá máy báo là chuẩn xác 100 trăm không có chuyện sai chỉ khi đầu hết hai ờ. hai tiếp tục máy mẹ rất thích báo hai bốn tôi muốn tám nút tám nút này một hai ba bốn này tôi muốn tám nút này anh em nhìn này đây này nhà này không có gì này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 chuyển thao tác trong vòng 2 giây là mình có thể Đấy, như vậy mình đã kết nối xong một chiếc ví quét áo vạch Để em chuyên để trước mặt thế này đây đây là bật đây màn hình như này hai bốn người chơi mày có hai